Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khảo em ơi Lần này thì hôm trước ban mình có đánh ra một cái rương nè Và bán 5 kim không ai mua Thôi anh em những anh em có đánh hôm đó thì bảo thôi ờ, chích quỷ ban là mở rương rồi ờ, Được gì thì ờ, bán ra Rồi phát cho anh em hôm đó Còn không được gì thì coi như đỡ lại cho xe ban mang Đó coi như ban bỏ hai kim nha anh em Rồi anh, anh chạy lên uh, Hoa Sơn Canh trước em mở ông phát này hai kim rồi cho anh em chịu khó này rồi. Let's go baby. Cái gì mình có thể mua được à? Đã mở ra em sẽ em sẽ biết nha. Dạ, cái bang bỏng cái sạch tắt. Tắt cái con tượng. Đúng rồi trên trên săn 30 con được cái gì không? Được được mở. Một rương ăn rương, đầu tiên thôi. Khui anh em. Khui. Đó, xanh. rồi. Chúng ta cùng bó, chúng ta cùng bó nha anh em, chúng ta cùng bó nha, cùng bó nha đi có từ từ từ rồi ok không biết được gì vậy đâu thôi này thấy mấy ô đây một hai bốn ô này ơi ôi những cái nón rồi ôi những cái nón em mi nha nón em mi ngon nha nón em mi ngon nha nón em mi ngon nha anh, anh lúa ơi lúa ơi nón cái vô ma rồi lúa ơi đây đây đây úp lên cho coi thôi ba chục kim rồi, vô ma, có tiền Thấy chưa lúa Đó, ủy ban có phát cho anh em ngay dạ chưa, ờ, anh lúa chưa ừ, Bây giờ là phải mát nữa mới có Được chưa Ờ, dốc luôn. À, ví dụ như 15 kim ốp như thế nào? Giờ mát là hàng hàng mát bán bán hơi bị đẹp luôn ấy đấu giá mù luôn đấu <laughs> giá mù luôn đúng không đấu giá mù đúng không lúa lúa sao lúa chơi không lúa chơi không hiện, tại hiện tại cái nón này á là nó đang trị giá là hơn 7 kim rồi giờ em muốn đấu giá mù hay là muốn em khui rồi mua mua lại đó tùy em thôi tại vì mát thì bán theo hàng mát còn nhưng mà đường nào giá mù là bao nhiêu thì 7 kim trở lên thì cô nhung là bán bán bán giá mù nè giá mù ừ. anh lấy em 10 kim rồi sao rồi anh em nào lên dạ, hơn không một giá duy nhất anh em nào hơn không à, có anh em nào hơn không dạ, dạ. rồi ok chống anh lúa nha có tiền phát lương anh em nha ok rồi, trời ơi, đăng băng băng mà đăng băng mà nón vô ma ra luôn. Cho anh lúa này. Đẹp luôn. Trời ơi. Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp ba mươi ba chín đẹp nha. À cái bình sắc hơi thấp rồi Đồ, ngon. Được được được được. 3 3 3944 à? Đúng rồi, 3944 anh. bốn Được rồi, nó còn thủ ba mươi mà. Đúng là tầm này là ngon rồi. Không không được không? không được móc gì à cái chúng độc à nếu mà đỡ solo thì nó không được móc thì ba máy thôi ừ. Ờ, ừ. rồi ok gì bây giờ à cái này mà bốn bốn bảy là đẹp à bốn bảy đặt mắt à đâu à cái non ba mươi bốn bốn nói chung là được phòng thủ làm chậm đó rồi gì bây giờ đó dạ thôi đó bữa giờ sang lùng cái nón này mất mấy ngày nữa nè xem mà ban mình anh lúa anh mở anh mở anh lúa mở bước biết nhau rương rồi chưa ra chưa ra đúng rồi không ai nói về khui thôi đúng rồi bó vô đúng á có clip làm hay ấy được chiều cũng có hàng bán nón ờ, vô ma 10 kim nón nón nón nón dỗ bằng nón này nè em ơi phòng thủ có hai nó dỗ nón này à, bên sắt 81 em ơi bên sắt 81 đó bói mù vậy thôi hên xui mà <laughs> đại tư nhân nam để tới em làm lương phát lương anh em tụi này luôn nhá có lương liền chứ đâu bói mù mà hên xui biết đâu được còn anh em nào đón hơn thì anh em lấy tại vì đón mù mà đâu tính ra phòng thủ 30 mình nhìn thấy đẹp anh em ơi nhìn lại thời gian đọc 39 má cái này 40 cũng đẹp nha thì 39 nó đẹp làm là anh lúa có con dương đang hơn đó anh lúa anh... ừ đang hên đó không đẹp ấy ồ ờ. oh. ok anh em ơi cái nón này sẽ có người mua sẽ phát lương anh em nha nè đó trời ơi à, như là bằng sắt là 120 là mát đúng không ta đúng không em quay 20 cái nó lật tay thôi à, à, cái này lực tay đúng không chủ yếu cái móc nó trúng độc đúng không móc trúng độc mấy cả làm chậm làm chậm đúng không nó này chỉ móc trúng độc làm chậm đấy đây này có cái nón lên đây lên giờ đây này bốn năm bốn đâu đây ba mươi ba chín bốn bốn tìm bữa giờ anh hùng đang còn một cái á nếu anh không xài anh hùng anh dứt luôn á ừ cái, cái, à, anh hùng dứt luôn ấy đây cái này có cái này băng sắt 92 này luôn này không không cần băng sắt cái băng sắt nó nó không có nhiều anh luôn không nhiều đó không cần đó phần kia dòng đằng 39 46 946 Cái của mình cũng trúng độc 39 Đúng rồi Bây giờ anh có bằng 620 anh lên có 40 được tay anh à, Đúng rồi ờ, mời kia mày, kia đưa anh lúa Ok Ờ, anh lúa ơi Bán em cuốn xương tinh công lôn vâng Hả? Anh giao dịch Cứ giao dịch đi anh giao bán em mấy cái ờ ờ ba kim ba kim lấy em luôn đi đi lên anh đưa em bảy kim nha ok đem đâu đâu đúng rồi đưa này em lấy cuốn dạ, sơn hà em lên đảo luôn hôm trước mới đội thiếu lâm mất ba kim giờ là đội cung lô mất ba kim <laughs> này anh được rồi đang tìm bữa giờ anh mở biết nhiều đường không ra mà biết nhiều đường đúng rồi anh đang mừng cái quân vòng còn anh anh mà không xài cái đó đó anh anh hú anh anh hùng ngay mới kiếm anh lụm ngay anh anh đặt hàng em bữa giờ cái nón đấy mà em thôi thôi anh có anh mua chứ không sao anh cho ngon hãy lấy con cúng sơn hào rồi nha nè ba kim này, lên, rồi này, này, à, được bao nhiêu viên thủy tinh hai bốn sáu bảy ok anh em nào đánh boss cái tuần trường tâm phong đợi tới nhận lương nha ok xong đợi tới hãy lên đảo hết đang trốn trốn đang, tử nè anh đó là cung luôn đó nè à, anh, à, anh lúa ơi giao dịch của em hai hai cái phố sáng uh, sao anh ơi à, à, à. à. cái nón bán bao tiền đấy bán 10 kim cho anh lúa anh ơi 10 kim lúa anh đặt hàng này lấy rồi lúa lấy hàng này bây giờ đến em mở cái rương này nè anh cơ ừ ờ, đâu mong cái nón vô mặt là luôn rồi là đi cốt lên lúa rồi là đi cốt lên xem chưa nè rồi dạ, tăng điểm đó dạ, dạ. à, chín, chín tình dạng nào anh ơi dạ xin dạ bữa nãy kết shop hết nghìn vậy Đấy, em cái em có dụng mà em làm em sao vậy ai à, kết nào nguyên mà định hết nghìn vậy ờ, em, em cũng kết hết 600 dạng Tàn trong phái này Bố dạ. còn đưa mà đưa mưa Ăn nào lành đấy Đây đây đây, dây con mình tử Sao anh Cún rồi sao anh Cún rồi bọn nay nay mở rương nay xem quên để phải nay chưa kịp xem à nãy giờ em like discord á dạ đang trên nít này tao sao biết chứ cái nay mà em chưa kịp xem đang à. phải đồ con thương lâm em like lên nè đào đần đào này sẵn diệp một cuốn sông hàng quốc luôn quốc sông hàng trước chứ quên em đi đổi sông hàng vô hơi bị trâu rồi bách đốt cái cái cái gì Evan nó chính phái nhé 11 Để em biết rồi em <coughs> em có dư này để hồi mai em mở tiếp em đổi ra là em đưa danh cả danh mất luôn ừ. rồi 11 bạn thường mất à, tầm này dư điểm là chắc chắn sẽ có điểm đỡ bơ ca nè đỡ solo luôn á ờ <coughs> mát hết bộ luôn nè tầm này mát hết nè điểm rất nhiều Khứ tâm phù này, mơ tung ảnh này Rồi bóp bù âm phần đam nữa rất là Khi nào gặp nghe mươi thì quăng cho nó bù âm nội công tầm mười mấy tóc là nó mất Mất cái mất tóc nó là banh đi nữa Phản đồ Đa 3 ít Đa 3 ít Rồi mắt đam Rồi còn ít điểm thứ một điểm một điểm lấy điểm thôi một một hai chín mười ba tóc chạy kháng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười hai phòng thủ đó nữa không phòng thủ ba mươi à, ba không bằng ba mốt ủa phòng thủ hai mươi sáu rồi lên một móc phòng thủ bảy mươi lăm cộng ba là được lên đâu lên đâu à, ok ngừng tại bảy mươi lăm cộng ba như nè rồi lên móc ngừng rồi chạy chạy chạy rồi này tay người vui mắt này khi nào cần bung cái thì vui rồi mới bộ chạy nè con lấy tiền con em cái bao tay đẹp hết nhở ờ bao tay đẹp ở này bao tay ngon đủ sai nói chung là không có không có số một là nhìn thích mắt đúng rồi thích mắt rồi đỡ rồi ờ, hôm nay là hết nhỏ rồi đúng không hết nhỏ hết nhỏ hết nhỏ đừng có nói nó đẹp mình vui rồi. À, bảo sao mình không phù đi được cứ đi tìm tìm đi mình lại hóa ra nói thằng là cái khả nhỏ bước ra đây đúng không ừ ừ cái ừ. khả nhỏ bước ra đây gì vậy s 8 gì vậy nó nó vừa bảo gì ai đang được tiền đấy tay tám cái này mai nó ở quên quên quên chưa kịp đây đây đây đây một ngàn lần tay tăng sức mạnh một ngàn luôn nha nam đậu khô máu luôn thôi thế thế thế thế rồi mở đi mở đi nào mới vô ma 11 k rồi 11 k 50 50 rồi dễ lắm dễ lắm giờ nó cho ra lại nói Điều gì cần, mà ờ, cuốn tám một ký lên 11 k 11 k thì máu thấp quá còn 9 k như cũ mà bay ra nè máu này 3 k 8 khó mà giao tranh 4 k hay giờ được ta ok cái thanh mát này, không ổn tại vì thanh tinh hồng làm con tinh hồng lúa mở chưa đóng tay chim rồi về vậy tiếp luôn rồi lúa này gì đóng trời ơi chém sướng gờ luôn 11k lượt tay Ủa sao tóc em có 122 ta Ủa nhớ nãy 100 Ném 130 mới mà ta Đây đây em chơi lại nè Ok, thấy anh, thấy chưa? nhầm ông ta Rồi rồi rồi Thấy chưa? Chân miệng đơn Rồi rồi rồi, em cua nha Cui đi, mở đi Ủa nhớ nãy 100, đạt 126 mà ta Sao giờ còn có 1, 2, 2, 20 trời lắc như nó bị bị lắc lại thả vô lại à, áo váy nhớ là một trăm ba mấy mà nón ngâm mây nữa đi nón ngâm mây nữa bán cho phòng thế nào rồi rồi rồi, em thấy em thấy cọng dây chuyền rồi. Rồi. cái ta. Cắt liền nè. ba mấy chứ. Rồi xong. Nghe anh ơi. Dạ. Dạ, lên mấy không? Băng hàng rồi, thấy cái gì băng hàng rồi. Có có thả tiêu xong đi ngủ. Có có có thả tiêu chứ. Đại lực, đại lực, đại lực này. Đây đừng là đang, có đang, có đang, à. Băng hàng, băng hàng, em thấy băng hàng rồi. Rồi, ok. 47 48 ui ngon. Hai cái đủ mốt cả. Kỹ năng 1. Kỹ năng 1. Năng được mua đám khí thì nó có cái tác dụng gì đâu mà. Nhớ mà. Cá được tay. Máu hay máu mà. Ok. Không tay tròn 10 này Cái đao. Cái băng hàn này chủ yếu mặc để lấy ứng. Tròn 10k này. Luôn à dạ mấy muốn muốn bảy muốn tám trăm năm mươi nhưng mà dưới không đủ cho mười k đây hai cái đều đủ mất hết hai cái là đủ không hai cái ống mất ồm đâu đâu để, để xem lại cái cũ rồi ôi thiếu mất 7 điểm rồi một k này có anh lên một k cái đao này đi cái cũ năm mươi bốn sáu không đủ mốc 985 cái này là đủ mốc này 985 cái cái cũ của em là 50 46 còn cái mới này là 47 48 hai mốc đều đủ luôn thì vừa đâu 11 tao em cái đà lên luôn rồi 11 cái đao đau đau đau đau đau đau đau đau gì đây rồi ok vậy đau chỉ có đau nem độc thôi đau gì giờ nó hỏa rồi ok hỏa luôn chúng nó anh em 73 tăng 73 Hai tiếng không anh Tuấn Anh Tuấn ơi Có có có có à, Ok Thu thua em thua Có có có Đưa ông thua ra ờ, ờ, ờ. Đây để mở bắt bao đương ra được gì nè Cái tâm này Phút đưa Đinh Hải đang đi thuyền rồi Ok ok Ý cha Cái cái coi tôi cũng không để cho anh Sơn dạ dạ để em coi em biết anh phong anh kêu có đưa ảnh để em đi rảnh thử chứ anh ờ một lời đã ôi thiếu điểm này ta cho cho cho cho, cho tăng lộn rồi ba cái luôn đi thiếu điểm rồi à? dính gì anh lợi đến nó đang nó bán thiếu điểm rồi thiếu điểm rồi đó được một cái đây một cái đây băng ngàn mới ngồi đấy được cùng kim ấy chống phù mình ăn chưa ta anh ơi anh ơi nè ngựa ngựa nè em đang một dung nè thiếu một điểm thiếu một điểm con con ngựa đấy một kim bán không phải tăng tiềm năng hay kỹ năng bán luôn ờ, coi coi coi cái bánh này cái bánh nè bánh này là tăng tiềm năng mỗi người ăn được ba cái thử em coi thử em ăn được chưa ta ăn đi đấy ăn đi ăn đi anh ăn luôn nhấp đi ăn cũng được là ăn nước ba năm bắt nhiêu bốn mươi hai Ây chà Hay nhờ Hôm nay tăng uh, máu đi anh Máu anh vậy được rồi, đi cái gà mi <laughs> Nhật ơi, Nhật ờ, cho 50 trăm Tăng mát nha 60 trăm Rồi nhờ Phiên phụ ba mươi năm cái mấy cái không bận ba à quân hay à cho em ba cái này mình phải còn ba rồi nhiều vậy nói còn thủy tinh không em khác ờ, uh, viên ok có anh có anh này anh con ừ. của anh đây đây đây đây ba điểm anh cũng có mở tay tuyến nữa không em đưa anh mở luôn nè lại lại làm thêm một tội ác nữa rồi chết em mình <laughs> được bốn cơ nhưng mà nhưng mà anh anh anh cũng chỉ thử ừ. một phát thôi một phát không được thì để mai đặt mười mười sáu mười bất cứ tâm phù à mỗi ngày anh là một nhấp một cái niềm vui thôi được thì ngay không được thôi bỏ không cần nói đâu người mới gặp mình tầng bằng hộp này nó phải ba đá một à tao là giờ đang làm nữa này mày mười sáu mười đá bốn đá bốn ngon đấy tao có cả đất năm luôn nó ba cái đấy là ông đã ra năm đất không ra được viên một nào hai viên bốn luôn ba viên bốn à đây rồi được dễ cấp một mà chỉ điểm kinh nghiệm thôi một viên đập một phát lấy sang đập tiếp được đúng một viên được đúng một viên cấp một luôn rồi khả năng lượng kháng nữa điểm kinh nghiệm là bao tiền đấy ba ba ba một hai viên ba hai chín viên ba ba một hai bốn ba lúa ơi, lúa bán 3 tỷ điểm kinh nghiệm bao tiền à, bao nhiêu em à, cãi bao tỷ là bao nhiêu kim mấy hả một kim rưỡi anh ơi một kim rưỡi một kim rưỡi anh ờ, bán rồi anh ơi đi đập đi đâu bao tiêu việt nam em đưa rồi, luôn nè rồi ba điểm rồi đang đã à, thế là anh à, anh mua hai ờ, 2 tỷ 6 à 2 tỷ 6 là bao tiền nhỉ 13 cục 13 cục 2 tỷ, 2 tỷ 6 3 chưa đôi ra trừ 3 chưa đôi ra kim 3 đâu 3 ít nè 2 tỷ 6 đúng không anh rồi à, vô bùa mắt bùa đánh cho nó sướng muốn bán lầm lâm cho nó chú một anh lúa anh đậu em cái đà bạn hàng rồi anh lúa chà em chốt chà em chốt à, bên phía lâm phù nữa xong chống phần đen dạ. chờ em chút chờ em chút anh tại vì em em lấy cái nào mà hạn nó cần à, cần anh chín. lấy ly đúng không người công anh nhớ này đúng không sáu cục này là tỷ hai tỷ hai tỷ hai tỷ hai thêm một nó là mười mấy đấy dạ nó là mười mấy đấy mười mấy là sao anh mười sáu mười à mười à, mười bốn như này mười lăm mười sáu anh ờ, rồi ừ, ok anh anh có ăn được không ấy mười một bảy nói anh ăn gần để gần nhất nhất hạn để anh ăn thử rồi xong sau khi trải nghiệm bây giờ cách tốt nhất là ok rồi anh em ơi tại vì mình phải tính cho nó hợp lý nè rồi lần này lần cuối cùng đây nhìn ơi ờ. lộn qua một điểm rồi cho nó hợp lấy cái điểm vừa rồi mình tải sơn hà vào nè rồi Để xem rồi lên được kháng họ 15 cộng 2 không Tết của Phạm lên được 15 cộng 2 bao nhiêu điểm 15 15 điểm 15 cộng 2 Ok, cố gắng đưa kháng họ lên 15 cộng 2 luôn Phòng thủ 75 cộng 3, kháng họ 75 cộng 2 được 75 cộng 2 anh em thêm uh, ờ, 2 điểm nữa thêm 15 cộng 2 của họ 1 2 3 ok chuẩn chưa Mày họ đây này đúng rồi hết vào đam anh em khai thác hết vào đam rồi khả năng tính cho nó hợp lý 10 cái này ờ, thiếu nếu mất phi phong thì phải tăng vào đây 21 điểm chung không sao chung vâng. là full down là đầu tiên rồi đó full down như này khả tính là 10 uh, ờ, ban đầu xanh thì 10 cam 10 k 100 dồn lại uh, thêm ít máu ờ, một k hai một k hai tóc chạy nãy 10 này âm âm này này là một hai ba ba mươi hai mơ tung ảnh mắt cũng là tay bát hướng nhận đam mở tung bách khí tâm phù khí tâm phù điểm này một điểm rồi nếu mà mất phi phong nếu mất phi phong thì là đánh được rồi

nàng vẫn ở nơi hẻm thề nguyên lão vẫn vâng nguyện cầu cầu cho đôi quyên ơn tìm thấy đầu tính ra có cái bùa chín ít nữa ngon dữ người ta nè nam bùa chín ít ờ, bùa chín ít ở đâu ra mà có hay vậy khá là có bùa chín ít đâu ta như này một cái skin bùa à, đó nè tí tiền ra cốt ba cấp nữa nè có skin chín ít ba cấp nữa nè cái tiền ra cốt ba cấp phụ nội đi chuyến hai năm âm phần đam này chín nít này mơ tung ảnh đâu mơ tung ảnh đâu mơ tung ảnh đây không đánh tổng bước mọi người tốc độ di chuyển rồi ok trời tối nay buồn quá trời luôn nè <laughs> má muốn phun cái buồn phun buồn rồi ok lát đa bằng sắt cho 10k này mày giảm bớt lại được tay á máu cơ 4 k 2 đa bằng sắt này tròn 10k này sau vài lần nghiên cứu thì mình phải có cái cách tăng điểm theo mình nè mình vừa đánh thống kim vừa solo được luôn nè chắc khoảng tầm 900 908 907 gì đó chín sáu ok bù đạn tí máu rồi nè ok chưa đó ok man này cầm đao băng sát nè cầm đao băng sát thì lực tay 8 k năm và 10k đang bị lách tóc ao ngoan á đang bị lách tóc đang bị lách tóc là có một trăm hai mấy thôi ok anh em ơi đó một trăm ba 135 rồi mang đầu này mang đầu này vào lực tay chắc khoảng 11k ôi thiếu vài điểm nữa 11k anh có thể nó dồn vài điểm lên 11 k không ta? bốn k bốn bốn k năm Có thể dồn vài điểm lên đúng 11 k nó đẹp nữa Nè Thêm lại thôi Đúng 11k nó đẹp nữa Cái đau này thì 11k chẳng đẹp hai đau mà Đó Ok Thêm 10 điểm sức mạnh đi Rồi rồi ok vậy rồi đẹp nha em nếu mà thêm 5 điểm nữa 5 điểm nữa cho nó đạt uh, à, 101 nếu 101 ngáo luôn mấy cái này tìm điểm ngáo luôn nè 5 điểm nó 101 cho nó 101 luôn rồi 908 980 980 rồi 101 rồi xong đó ok xe đi theo xe nghe 10 nó hợp lý nè ok chưa 11k 9.5 và 11k và 8.600 và 1.1 ok xuống đảo quá đẹp luôn đó không có gì để chỉnh sửa nữa nha nào, nó sau một hồi tham khảo thì nó quá chuẩn rồi lên điểm thì lên cấp thì có thể tăng thêm bù âm này um, tốc độ di chuyển nữa chém hơi bị phê luôn nè cũng hơi phê luôn nè Ủa sao kim tiếc thì sao kim ờ, chính tiết nó không cho mình bóp ra, là phải ra bóp nó cho bóp ta cho bóp nè cho bóp mà trong ô tô không có áo à, cho ô tô do chưa tăng điểm nữa chưa tăng điểm nên không có <laughs> ô tô nó không hiện chỉ cái đó là chỉ bút tay thôi ảo vậy thôi chỉ bút tay thôi rồi ok rồi ok anh em ơi xuống đá anh em nếu mà không ổn thì tăng thêm sức mạnh hoặc là giảm sức mạnh rồi anh em xem video đừng quên cho khảo một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi sau một hồi nghiên cứu thì tầm này lực tay như này là quá đẹp quá đẹp rồi nè đó, nếu mà mang theo cái mặt nạ nó là ok mang vâng, thêm bạch nào nó ok lâu ừ. lâu anh em lên bằng tiêu anh em ơi